trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, nước là một trong những yếu tố không thể thiếu. Tuy nhiên, cũng chính bởi vì sự vô tư, rộng lớn, lặng lẽ và âm thầm của nó, nên mọi người thường không nghĩ đến sự thần kỳ của nước. Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống chiêm nghiệm video ngày hôm nay để hiểu hơn về sự thần kỳ và bao dung của nước, qua đó có thể rút ra cho mình bài học ý nghĩa của kiếp nhân sinh nước có tính khiêm tốn. Người ta thường nói, con người hướng đến nơi cao, nước chảy chỗ trũng. Mọi người nghĩ xem tại sao nước lại phải chảy về chỗ trũng. Chính vì nước chảy về chỗ trũng nên mới quy tụ thành đại dương bao la. Chính bởi vì nước nhỏ nhẹ, khiêm nhường nên mới càng thể hiện ra tấm lòng bao la rộng lớn. Chính bởi vì nước hạ thấp mình nên mới có thể hội tụ nhiều năng lượng, mới có thể nâng được những con tàu lớn trên trái đất gần 90% là nước, cái gọi là bản khối đại lục nơi con người sinh sống cũng được nước nâng đỡ, mới có thể lưu lại cho nhân loại một không gian để sinh tồn. Có thể nói, không có sự vô tư của nước, không có sự khiêm nhường của nước, không có sự cống hiến của nước thì sẽ không có nhân loại từ cổ xưa cho đến ngày nay. Nếu như chúng ta đều có thể học được phẩm chất này của nước thì tấm lòng chúng ta sẽ trở nên cởi mở hơn, có tầm nhìn xa hơn, nhân phẩm cũng cao hơn. Nước có tính vô tư Nước không bao giờ thể hiện công lao của mình trước mặt mọi người. Trên trái đất đại bộ phận là nước, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của con người đều không tách rời nước. Trong thân thể con người đại bộ phận là nước, nghiên cứu khoa học hiện đại phát hiện rằng ngay cả trong máu, bắp thịt, xương của con người cũng đều chứa nước. Trong rau và trái cây mà con người ăn cũng chứa đầy nước, ngay cả trong lá cây, thân cây, chất diệp lục đều có nước, thậm chí sắt thép cũng đều có thể hóa thành nước. Nhưng nước chưa bao giờ đòi hỏi con người bất kỳ danh tiếng, địa vị hay quyền lợi nào. Con người cũng chưa bao giờ chủ động cho nước bất cứ lợi ích nào. Con người cứ yên tâm thoải mái tận hưởng món quà của thiên nhiên ban tặng mà không hay biết, chỉ coi nước như là nguồn tài nguyên vô tận dùng không bao giờ hết, vẫy tay một cái là đến, hất tay một cái là đi, coi nước như nô lệ của con người. Nước có tính vô hình Nước không có hình dạng, đặt nó vào trong bể cá thì nó chính là hình dạng bể cá. Đặt nó vào trong cái cốc thì nó chính là hình dạng cái cốc. Đặt nó vào cái ấm nước thì nó chính là hình dạng của cái ấm nước. Nó không có hình dạng, cũng không có tên gọi khó dò nông sâu và thần bí, nhưng nó lại chi phối cuộc sống của chúng ta ở khắp mọi nơi, trở thành thứ không thể thiếu đối với sự tồn tại của tất cả sinh mệnh sinh tồn trên trái đất. Nước có tính nhẫn nhục chịu đựng. Vô luận là con người lãng phí nó, làm ô nhiễm nó, đổ chất phế thải vào nó, đổ chất độc vào nó, nó đều không hề đòi hỏi con người phải bồi thường thứ gì, cũng không yêu cầu báo đáp bất cứ thứ gì con người muốn uống nước thì đun nó trong ấm, con người muốn sưởi ấm thì đun nó trên bếp. Con người muốn uống rượu, lấy dẫm thì đun nó trong hầm. Con người muốn ăn cơm thì dùng nó để nấu cơm. Dường như con người dùng bao nhiêu cực hình đối với nó, nó đều không hề than thở một tiếng, cũng không kêu la một câu, không hề than khổ, than mệt vì sự sinh tồn của con người. Nó luôn luôn đáp ứng yêu cầu của con người không ngừng nghỉ nước có tình cảm. Nghiên cứu khoa học hiện đại đã phát hiện ra rằng khi quan sát nước dưới kính hiển vi có độ phóng đại cao, nếu nói với nó những lời tốt đẹp, nó sẽ biến thành hoa văn tuyệt đẹp, nếu nói với nó những lời nói không tốt, nó sẽ biến thành những hoa văn bất hảo và xấu xí. Nếu mở nhạc Phật cho nó nghe, nó sẽ xuất hiện pháp luân, phát âm nhạc của đạo ra cho nó nghe, nó sẽ hiển thị ra đồ hình thái cực Chúng ta hãy thử nghĩ một chút, đại bộ phận thân thể con người do nước tổ hợp thành, nhất tư nhất niệm của con người cũng là thiện ác đồng tải. Thiện ác đồng hiện, một suy nghĩ tốt sẽ sản sinh ra ảnh hưởng tốt đối với cơ thể của bạn, một suy nghĩ xấu cũng ảnh hưởng tương tự đến thân thể của bạn. Thiện niệm và ác niệm nếu bảo trì trong thời gian dài sẽ quyết định nhân sinh quan của bạn, ảnh hưởng đến sự tốt xấu trong cơ thể của bạn, chi phối cuộc đời của bạn. Nói rộng ra, vạn sự vạn vật trong xã hội đại bộ phận là nước. Nếu chúng ta có thể đối đãi với nó một cách thiện ý, thì xã hội sẽ văn minh, nhân loại cũng sẽ bình hòa, giữa người với người sẽ hòa ái với nhau. Nói xa hơn nữa, trái đất sẽ có đầy ốc đảo, nhân loại sẽ mưa thuận gió hòa, quốc gia cũng sẽ quốc thái dân an. Các dân tộc sẽ tôn trọng lẫn nhau, thời đại hưng thịnh sẽ tái hiện, không có chiến tranh không có tai họa. Nước có tính nguyên tắc. Bất kể nhân loại đối xử bất công với nước đến đâu, nó cũng không vì tư lợi mà báo thù con người. Nhân loại đối xử bất công với nó như thế, nó giống như một kẻ yếu đuối dễ dàng bị ức hiếp, nhưng nước cũng có nguyên tắc của nó. Mặc dù nó hàng trăm năm không nổi giận, hàng nghìn năm không báo oán, nhưng nếu con người phạm phải nguyên tắc của tự nhiên, nó chính là thần bảo hộ của tự nhiên. Nguyên tắc của nó chính là một khi đạo đức nhân loại bại hoại, xã hội suy đổi, bất kính với tự nhiên, nó sẽ thể hiện sức mạnh của nó. Nhỏ thì bão lũ, hạn hán, lớn thì lốc xoáy, sóng thần. Cái gọi là nền văn minh mà nhân loại tự khoe mẽ trong nháy mắt liền bị nó nhấn chìm dưới thân thể của nó. Khảo cổ học phát hiện rằng, mỗi một lần văn minh nhân loại bị hủy diệt không gì khác chính là kiệt tác của nước. Thăm dò ở dưới đáy biển cũng phát hiện ra những thứ còn sót lại của nền văn minh cổ đại. Những bậc trí giả đều dùng đặc tính của nước để trị quốc. Nước có thể chở thuyền và cũng có thể lật thuyền. Đã tạo nên thời trinh quán thịnh thế triều đại nhà đường. Những bậc chân giả dùng đặc tính của nước để tu thân. Thượng thiện nhược thủy, đạt đến thiện như nước, hậu đức tài vật đức dày dung chứa vạn vật, thành tựu nên biết bao nhiêu chân nhân, thánh nhân. Những bậc thiện giả dùng nước để dưỡng tính, đại đạo vô hình, trí giản trí dị đã thành tựu được vô số giác giả. Những người thi hành pháp luật dùng nước để cảnh báo con người, thủy hỏa vô tình, chừng trị biết bao nhiêu kẻ vô pháp. Nước đều vì nhân loại mà lưu lại ấn tượng khó có thể phai nhòa. Sự thần kỳ của nước chỉ có dùng tâm để thể ngộ mới có thể thể hội được chân lý của nó, chỉ có dùng tâm để thể nghiệm mới có thể cảm nhận được sức mạnh và sự thần kỳ của nó, mới có thể tạo nên diện mạo của bậc giác giả. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Ba chặng đường cần đi để một người thực sự trưởng thành Để biết một người trưởng thành tới đâu người ta không nhìn vào tuổi tác mà xem người đó có tự lập được hay không. Một người trưởng thành phần lớn là bắt đầu bằng ba chặng đường dưới đây. 1. Đi học xa nhà Thời xưa có một người tên là Nhạc Dương Tử người Hà Nam. Sau khi rời nhà tìm thầy học nghệ được một năm, do nhớ vợ quá nên anh đã khăn gói trở về nhà. Người vợ bước đến khung cửi và lớn tiếng nói những sợi tơ này đều được quay từ kén. Muốn dệt thành vải thì phải tích lũy từng sợi tơ, từ một xích đến một trượng rồi mới hoàn thành tấm vải. Nếu như đem tấm vải này cắt bỏ thì giống như kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Tích lũy kiến thức cũng vậy. Nhạc Dương từ cảm động trước lời nói của vợ, từ bước ra ngoài học hành chăm chỉ, cuối cùng đã có thể đỗ đạt. Trong thời đại hiện nay, việc xa nhà đi học không còn là chuyện hiếm gặp, nhưng quá trình này đối với mỗi người mà nói vẫn là một trở ngại trong cuộc sống. Ngay từ khi bắt đầu học cấp 2, nhiều người đã bước vào cuộc hành trình sống xa quê. Người xưa từng nói, đọc vạn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng từng gặp qua vô số người. Học vấn thật sự của một người không chỉ được đánh giá bởi kiến thức sách vở mà còn ở kinh nghiệm sống trong xã hội người có học vấn sẽ coi xã hội như một cuốn sách khổng lồ mà dùng cả đời để trải nghiệm và khám phá. Một người có thành tựu trong học tập không chỉ dừng lại ở việc gian khổ học tập trong nhiều năm mà còn phải chăm chỉ thực hành trên ngàn dặm đường. 2. Lập nghiệp xa nhà Thuở xưa, khổng tử đi chu du các nước qua nhiều năm, nếm trải không ít đau khổ. Tuy nhiên, ông vẫn giữ ý chí như thuở ban đầu không hề bỏ cuộc. Lúc ở nước vệ, khổng tử ngộ được nội hàm của lễ nhưng lại không được trọng dụng. Khi rời khỏi nước vệ, ông bị đoàn người khuông bao vây. Người nước vệ cho rằng khổng tử có tướng mạo giống Dương Hổ. Hơn nữa, Dương Hổ lại là tên phản nghịch của nước lỗ sau khi tạo phản đã bỏ trốn. Có câu tục ngữ rằng, bán anh em xa mua láng giềng gần, một người có thể thành công là bởi anh ta chẳng những không ngại xa xứ mà còn biến nơi tha hương thành quê nhà của mình. Người đàn ông tài giỏi thì trí đặt ở bốn phương. Trên đời này không phải tất cả mọi người đều có thể làm giàu ngay tại quê nhà của mình. Đặc biệt là ở các địa khu hẻo lánh, vùng sâu, vùng xa, không gian phát triển rất hạn chế. Chỉ có đi ra ngoài mới có được một cuộc sống tráng lệ biển rộng mặc cá bơi trời cao mặc chim bay. Sau khi trải qua nhiều khó khăn ở các nơi khác nhau, một người sẽ tự nhiên trưởng thành hơn. Tương lai, người này dù đến bất kỳ địa phương nào cũng sẽ giống như cỏ dại có thể cắm dễ phát triển cho dù mảnh đất đó có cằn cỗi tới đâu. Sau nhiều năm nỗ lực chăm chỉ, người này cũng sẽ đạt được những thành tựu nhất định. Thời nay, dù là đàn ông hay phụ nữ, muốn có công danh sự nghiệp thì phải dám xa nhà. 3. Đi xa để ngắm cảnh Mỗi người đều có ước mơ đi đến những nơi xa xôi để xem ngắm các danh lam thắng cảnh và khám phá phong tục tập quán ở nơi đó. Thế nhưng, họ lại nghĩ sẽ đi đâu? Đi vào thời gian nào? Lấy tiền từ đâu để đi? Họ cứ suy đi tính lại hoài và cuối cùng hoài bão đã chẳng bao giờ thực hiện được. Do vậy, rất nhiều người đã không đến được những nơi xa xôi và không ngắm được cảnh đẹp như trong mộng. Tuy nhiên, một ông lão hơn 70 tuổi nọ đã nói một câu như thế này. Nơi xa nhất ông từng đến đó là tỉnh thành. Quãng đời còn lại ông không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở tại quê nhà cùng người bạn già là vợ ông mà thôi bởi vì phong cảnh trong tâm mỗi người không phải là một nơi cụ thể nào mà là trải nghiệm sống. Không quan trọng bạn đang ở đâu, phong cảnh có đẹp hay không, quan trọng là xem ai sẽ cùng bạn ngắm cảnh. Hai vợ chồng già cùng làm việc đồng áng, bản thân điều ấy đã tạo nên phong cảnh rồi. Con người chính là phong cảnh đẹp nhất. Khi bạn hiểu được điều này thì tâm trí của bạn thực sự đã trưởng thành. Quá trình trưởng thành của một người là quá trình đơm hoa và kết trái, cuối cùng là hái được quả chín. Cho dù cả đời này bạn hái được quả đắng hay quả ngọt thì đó cũng chính là quá trình để bạn trưởng thành. Sau khi nếm trải đủ mùi vị khác nhau, bạn sẽ hiểu được thế nào là khổ đau và hạnh phúc. Nếu không trải qua đau khổ, một người cũng sẽ không thể trưởng thành được. Tiết trời mùa thu nhiều sương lại có thể giúp hoa cúc nở rộ, mùa đông tuyết lạnh lại có thể giúp hoa mai càng thêm đượm sắc hương. Đời người là một hành trình dài, đi được càng xa bạn sẽ học được càng nhiều. Khi thống khổ qua đi, bạn sẽ được nếm hương vị ngọt ngào của cuộc sống. Bóng tối qua đi thì bình minh sẽ ló dạng. Một người muốn trưởng thành thì cần trải qua ba quá trình đi xa này. Mỗi hành trình đều sẽ giúp chúng ta có được những cảm ngộ khác nhau